theo như mình đọc trong sách thì là mình biết được cái tính năng ion này là nó sẽ phát ra ion âm và ion dương điều này sẽ làm bắn vào những con virus và hút nước của nó làm cho nó chết đi à, và nước thì sẽ được tái tạo lại giúp cho bầu không khí luôn luôn sạch khuẩn và sạch sẽ à, với tình hình hiện tại là Covid nó đã bùng lên rất là căng Ngoài đường thì F0, F1 tràn lan Trong khu mình sống cũng có người đã bị cách ly rồi Nên Tuy là mình không thể mang những cái máy này đi nhiều nơi chỗ nào cũng mang được Nên cái, mình à, ở trong mùa dịch này thì mình cũng khuyến cáo các bạn là nên ở nhà và không nên ra ngoài nếu không cần thiết Và khi ở nhà thì đừng quên mở chế độ plasma cluster ion của máy này lên để mà nó có thể diệt vi khuẩn dùng cho các bạn và bây giờ thì video đã kết thúc rồi bye bye từ sau mình sẽ review thêm